Chào các bạn! Sau khi bạn đã xem video phần trước, phần 1 là quy trình lấy máu, thì trong video này bạn hãy xem quy trình chi tiết ly tâm và tách huyết tương giàu tiểu cầu. Trước khi quay ly tâm lần 1, chúng ta cần chỉnh nhiệt độ buồng lạnh từ 0 độ C lên 4 độ C và tốc độ vòng quay lần 1 là 1550 vòng trên phút. Chúng ta thực hiện quay trong 10 phút. Khi chỉnh hết thông số xong, chúng ta bấm OK và Start để máy bắt đầu quay. Sau 10 phút quay lần đầu tiên, máy dừng lại. Chúng ta bắt đầu tách huyết tương lần 1. Lấy ống nghiệm huyết tương nhẹ nhàng trong buồng lạnh ra theo phương thẳng đứng, đặt nhẹ nhàng vào giá của ống nghiệm để tránh hồng cầu bị rung lắc, bị vẩn đục lên phần huyết tương phía trên. Sau đó đậy nắp máy ly tâm lại để tránh nhiệt độ buồng lạnh tăng lên cao trước khi quay lần thứ hai. Chúng ta mở nắp ống huyết tương, dùng một ống hút pipette hút toàn bộ phần huyết tương dịch màu vàng ở phía trên của hai ống quay lần 1 cho vào một ống ly tâm khác để tiến hành quay lần 2 đây là phần huyết tương có chứa tiểu cầu tất cả lượng tiểu cầu ly tâm đều nằm trọn vẹn trong phần dung dịch này nên nếu chúng ta hút không hoàn toàn tới vị trí tiếp giáp với hồng cầu hoặc hút hơi quá tay một chút lấy thêm một chút hồng cầu ở phần ranh giới thì cũng không ảnh hưởng đến quay đi tâm lần thứ hai sau khi đã lấy xong hoàn toàn bộ huyết tương chúng ta chuẩn bị một ống quay đối trọng bằng nước muối sinh lý có cùng thể tích và khối lượng với ống huyết tương lần 1 cho hai ống huyết tương này vào buồng quay ly tâm và đặt đối xứng qua trục quay trước khi quay ly tâm lần thứ hai chúng ta đã cần đặt lại số vòng quay số vòng quay ly tâm lần thứ hai là 3.550 vòng trên phút vẫn thực hiện kiểm soát ở 4 độ C và quay trong 10 phút sau khi chỉnh các thông số quay lần thứ hai bấm nút OK và bấm nút Start để máy ly tâm bắt đầu quay lần hai Sau 10 phút quay lần thứ hai xong, tiến hành tách huyết tương dầu tiểu cầu và nghè tiểu cầu. Mở nắp máy ly tâm, nhấc nhẹ nhàng ống huyết tương ra. Và chúng ta có thể thấy đây là một ống huyết tương đồng nhất. Nhìn bằng mắt thường, khó có thể nhìn rõ và phân tách được lớp nào là lớp dầu tiểu cầu và lớp nào là lớp nghèo tiểu cầu. Theo nguyên lý của ly tâm, Phần huyết tương giàu tiểu cầu sẽ nặng hơn và sẽ nằm ở phía dưới của ống nghiệm. Thể tích của huyết tương giàu tiểu cầu sẽ được xác định bằng 1 phần 10 so với thể tích của máu toàn phần lúc ban đầu và nó nằm hoàn toàn ở phía dưới của đáy của ống nghiệm. Do vậy, để lấy được hết phần huyết tương giàu tiểu cầu PRP ở phía dưới, chúng ta cần phải lấy hết lớp PPP huyết tương nghèo tiểu cầu ở phía trên ra trước. Sau đó thì còn lại PRP chúng ta mới lấy được hoàn toàn. Thể tích huyết tương giàu tiểu cầu PRP sẽ bằng 2ml trên 20ml máu thể tích toàn phần ban đầu. Thao tác hút, chúng ta chú ý hút bằng pipette từ từ từ trên trở xuống. Đầu pipette không đưa xuống quá sâu để tránh hút phần huyết tương giàu tiểu cầu lên trước hoặc làm vẩn đục mất lớp huyết tương. Đầu pipette khi còn nằm trong phần dung dịch màu vàng để hút thì tuyệt đối không được bóp hoặc nhả dịch ngược trở lại. Đến vị trí xác định phân tách giữa PRP và PPP, vị trí vạch 2ml trên ống nghiệm chúng ta dừng lại. Sau đó dùng một ống nghiệm khác hút toàn bộ dịch huyết tương PRP ở đáy ống nghiệm cho vào ống một ống riêng để tiến hành hoạt hóa ở nhiệt độ Và đây là kết quả hai ống huyết tương PAP huyết tương giàu tiểu cầu của hai khách hàng sau khi chúng tôi đã tách được. À, sau khi mà tôi đã tách được cái thành quả là cái huyết tương giàu tiểu cầu là cái PAP của khách hàng ra đây thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là hoạt hóa nó về cái nguyên tắc ấy, thì chúng ta sẽ phải hoạt hóa nó dưới cái môi trường là 37 độ C có nghĩa là khi đưa cái dung dịch à, đưa cái sản phẩm PAP này vào cái một cái môi trường 37 độ C thì à, cái tiểu cầu tế bào tiểu cầu nó sẽ tự nhiên được kích hoạt và cái quá trình mà tạo thành cái sợi fibrin rồi giải phóng ra các các cái chất tăng trưởng sau đó thì nó sẽ diễn ra tuy nhiên thì ở đây um, tôi không có được cái ờ, cái cái tủ để kiểm soát nhiệt độ nó nó cân bằng nó ổn định ở 37 độ C thì tôi mới nhận thấy rằng là nếu chúng ta để ở nhiệt độ thường ấy khoảng từ trên 25 độ C thì nó cũng sẽ tự động hoạt hóa được tuy nhiên thì cái thời gian hoạt hóa của nó sẽ kéo dài hơn một chút vâng. và, để cho cái quá trình mà nó ờ, hoạt hóa được nhanh hơn trong nhiệt độ thường thì tôi chuẩn bị một cái cốc nước ấm tôi cho cái nhúng cái phần PRP ờ, này vào trong đó để cho cái nhiệt độ ở trong cái PRP nó sẽ tăng nhanh lên uh, ở cái nhiệt độ thường thì nó sẽ nhanh hoạt hóa hơn đó và bây giờ thì chúng ta chỉ chờ đợi thôi khoảng 30 phút nữa thì nó sẽ hoạt hóa và khi đó thì tôi sẽ cho các bạn thấy là cái hình ảnh cái PAP nó hoạt hóa thì nó sẽ như thế nào Ok sau cái thời gian mà khoảng 30 phút hoạt hóa xong ấy thì để ở nhiệt độ thường thì bắt đầu là cái ờ, <clears throat> dung dịch PAP nó bắt đầu hoạt hóa này và các bạn thấy là cái tiểu cầu ấy nó nó nó đã được hoạt hóa nó đã được uh, giải phóng ra và vỡ ra là tạo ra các chất tăng trưởng nó lẫn trong này và kèm theo đó là các cái sợi cái mạng lưới fibrin ấy nó sẽ làm đông lại cái cái, cái dung dịch lỏng của chúng ta như thế này đó đông lại như này nó còn chưa hoàn toàn nó còn một chút nữa nhưng mà nếu mà để thì nó chúng ta phải lấy rất là nhiều lần thì nó mới hết được đấy và bây giờ tôi sẽ phải à, dùng cái pipette để tôi lấy à, khuấy nó lên để lấy được cái cái đây các bạn có nhìn thấy sát vào đây này của bạn à, quay sát vào đây đó đấy không thấy cái mạng lưới này cái mạng đây chính là cái mạng fibrin này fibrin sau khi mà tiểu cầu nó hoạt hóa ra nó tạo thành một cái phản ứng là là tạo thành cái sợi sơ này đó và đây đây chính là fibrin này khoảng 3 đến 4 lần thì nó mới lấy hết được cái sợi này và tôi sẽ tiếp tục để vào trong cái ly nước ấm vào đây để cho nó hoạt hóa tiếp một lúc sau chúng ta sẽ lại thấy được cái cái hiện tượng này à, tôi mới để được khoảng có hơn một phút thôi các bạn lại nhìn vào đây này nó lại tiếp tục là nó đông thành cái thạch như lần này thì nó sẽ đông kỹ hơn này đó và tiếp tục tôi à, dùng cái cái cái pipette lần trước mà tôi vừa ngoáy sợi filin ra xong đó thì tôi lại tiếp tục quấy nó lên để lấy hết làm sao phải lấy toàn bộ được cái đấy và còn lại đây đây chính là cái sợi fibrin của chúng ta này và cái sợi fibrin nó sẽ rất là dai nhá cực kỳ là dai luôn ôi rồi mạnh quá <laughs> chạy đây à, bây giờ mình sẽ bỏ bỏ ra đây đấy các bạn có nhìn thấy này sợi filin và tiếp tục lại phải hoạt hóa tiếp bởi vì là hai lần thôi nó sẽ chưa hết được tiểu cầu nó sẽ chưa hết được đâu phải đến tận hai lần thứ hai lần thứ ba hoặc là nhiều hơn nữa khi nào mà cái dung dịch nó không thể nào mà đông thành thạch nữa thì khi đấy có nghĩa là tiểu cầu nó độc hoạt hóa hết và khi đấy chúng ta sẽ dùng chất chất tăng trưởng đấy để tiêm vào trong cái sẹo lõm hay là để trẻ hóa da hay là tiêm vào dưới vùng mắt này và các bạn có thể nhìn thấy đây này <clears throat> nếu chúng ta tách được chuẩn quay tâm được chuẩn ấy thì chỉ có cái phần uh, huyết tương giàu tiểu cầu nó mới hoạt hóa thôi còn cái phần huyết tân nghèo tiểu cầu đây à, <laughs> nó sẽ không hoạt hóa nó sẽ không hoạt hóa một tí nào cả nó loãng như này có nghĩa là phần nghèo tiểu cầu thì còn như gần như là không có tiểu cầu luôn không có chất tiểu cầu nào cả nó chỉ là hồ huyết tương thôi rồi ok tôi lại cho vào hoạt hóa tiếp và đây đây là lần thứ ba mà tôi lấy ờ, hết cái sợi fibrin nó hoạt hóa ra nhé lấy hết phần còn lại nó còn rất là ít thôi và hầu như là nó đã hóa hoàn toàn rồi nó còn chỉ rất ít rất ít dính ở này rất ít dính ở đây thôi này và lần này lấy ra thì hầu như là hết sạch rồi và tôi sẽ tiến hành là à, dùng cái PRP này để à, điều trị cái sẹo lõm cái sẹo rỗ cho khách hàng Đó. ok Đấy, hết là nó chỉ dính một chút ở đây thôi rồi giờ sẽ để lại đi lấy một nửa mặt anh đừng lấy mặt màn cũng chẳng thấy đâu. đây các bạn có thể thấy là đây là cái khách hàng của tôi các bạn bị à, sẹo lõm này sẹo rỗ này vùng thái dương và vùng má thì bây giờ tôi sẽ trước khi làm sẽ sát khuẩn bằng cồn trước vậy đã nếu bạn thấy video này có ích với ai đó thì hãy giúp tôi chia sẻ nội dung video này tới những cái người mà đang quan tâm đang tìm kiếm những cái kỹ thuật thẩm mỹ này chúc bạn thành công đừng quên subscribe kênh của bác sĩ cũng như là à, bấm vào nút chuông bên cạnh để mỗi khi mà có video mới nhất thì bạn sẽ là người nhận được và xem sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ Ninh. Xin chào. Bye.